khoán Việt Nam tuần từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 2022. Như quý biết, thì tuần qua tiếp tục là một tuần phục hồi khá là mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số viên đất của chúng ta à, mở cửa ở vùng giá 1240 à, có giảm đầu tuần xuống thấp nhất là 1204, sau đó tăng lên đóng cửa cuối tuần ở mức cao nhất là 1285. Có thể nói tuần qua một tuần tăng giá khá tốt thị trường chứng khoán Việt Nam vì nó cũng hòa đồng với tuần tăng giá mạnh của thị trường chứng khoán thế giới. Như chúng ta biết chỉ số Dow Jones có 5 ngày liên tiếp tăng giá. Đó. Và với một mức tăng rất mạnh hơn 2.000 điểm. Này, Dow Jones tăng hơn 2.000 điểm này. Tức tăng 7%. VN-Index của chúng ta thì cũng bứt phá khá là mạnh so với đáy của thị trường uh, thiết lập hôm uh, 1 157 có thể nói là viên đất của chúng ta đã hoàn thành xong sóng giảm A, đang ở giữa sóng phục hồi B. <clears throat> Bây giờ vấn đề quan tâm nhất của chúng ta là sẽ giao dịch tiếp theo, xu hướng tiếp theo của viên Index thế nào và hành động của chúng ta trong tuần tới ra sao. Đây sẽ là vấn đề mà toàn thể giới đầu tư quan tâm nhất. Và hôm nay trọng tâm của tôi cũng sẽ là nhấn mạnh đến cái đường đi của viên Index trong những tuần tiếp theo và hành động tiếp theo của chúng ta. <clears throat> Trước khi đi phân tích chi tiết VN-Index thì tôi sẽ điểm qua cái bối cảnh thế giới trong những tuần tới để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn. Thứ nhất là về cái ờ, tin tức thì tuần qua chúng ta không có thông tin nào quan trọng của thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ. Chúng ta biết là hiện nay tin tức quan trọng nhất ảnh hưởng thị trường chứng khoán chính là việc phép thắt chặt uh, tiền tệ và tăng lãi suất. Đó là hai mối quan tâm lớn nhất. Tuần tới thì xét về yếu tố thông tin cơ bản chúng ta cũng sẽ không có thông tin nào uh, liên quan đến phần đó. Uh, tuần tới thì về cuối tuần chúng ta sẽ có thông tin về cái uh, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thôi. Dự kiến nó cũng sẽ không thay đổi nhiều. Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến vẫn tạo ra khoảng hơn 300.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức 3,5-3,6%, mức đáy như vậy chúng ta sẽ có một tuần tới là một tuần yên ả của thị trường khi chúng ta không gặp cái thông tin mạnh ảnh hưởng đến biến động lớn của thị trường. Đến tuần tiếp theo nữa thì chúng ta cũng là một tuần chúng ta chỉ gặp thật sự là thử thách vào ngày mùng 10 tháng 6. <clears throat> Như vậy là thông tin thị trường chờ đợi sẽ rơi vào ngày mùng 10 tháng 6 là thông tin CPI của Mỹ được công bố. Hiện nay thì giới chuyên gia chưa dự đoán gì về CPI. Chúng ta biết là CPI của Mỹ cùng kỳ tháng trước thì có giảm nhẹ một chút so với tháng 4, tức là dừng ở mức 8,3% so với mức 8,5. Thực ra việc CPI của Mỹ đang dừng ở trên 8% nó vẫn là một mức rất cao. Khi nào nó thực sự thoái lui xuống khá là mạnh thì nó cho thấy dấu hiệu là lạm phát tạm thời uh, được khống chế. Nhưng hiện nay thì nó vẫn đang đứng ở trên đỉnh. Do vậy cái thông tin lạm phát cái tháng 6 này rất là quan trọng công bố ngày 10 tháng 6 và xa hơn nữa thì vào giữa tháng 6 ờ, chúng ta cũng sẽ gặp thách thức thật sự tại cuộc họp ờ, FOMC. Như chúng ta biết là cuộc họp này ờ, thì dự kiến là Fed tiếp tục tăng lãi suất 0,5%. Đấy, bắt đầu thu hẹp uh, QE. Bắt đầu hạ bảng cân đối kế toán, tức là giảm uh, 30 tỷ trái phiếu chính phủ mỗi tháng và 17 tỷ uh, trái phiếu doanh nghiệp Bên cạnh đó thì cái việc uh, ờ, FOMC Economic Projection này, cái uh, bảng ờ, về số liệu cái đánh giá của Fed về nền kinh tế trong thời gian tới cũng như đánh giá về cái lãi suất nó sẽ cho thấy là cái kỳ vọng tăng lãi suất của các vị chủ tịch Fed vì chúng ta biết cái uh, uh, sơ đồ ma trận biểu diễn cái uh, Lãi suất của các uh, chủ tịch Fed sẽ thể hiện quan điểm của mình bằng cách đánh dấu chấm vào cái mức lãi suất uh, họ kỳ vọng vào cuối năm. Thì cái này dưới đầu tư cũng rất chờ đợi. Chúng ta lưu ý nhé, một năm thì Fed có 8 cuộc họp. Trong đó có 4 cuộc họp tại các quỹ sẽ là các cuộc họp quan trọng nhất là cuộc họp tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Đấy là những cuộc họp rất quan trọng. Như vậy có thể nói là tiêu chung thị trường của chúng ta sẽ được bình yên từ uh, đầu tuần tới cho đến uh, ngày mùng 10. Và từ ngày mùng 10 đến ngày 15 thì thị trường sẽ đón nhận những thông tin rất là mạnh có thể xoay chuyển toàn bộ cái cục diện cái xu hướng à, ngắn hạn và trung hạn của thị trường do vậy chúng ta hết sức lưu ý với những cái thông tin cơ bản như vậy thì điều này đồng nghĩa với việc là thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới từ nay cho đến mùng 10 nhiều khả năng sẽ chỉ biến động theo kỹ thuật và xu hướng kỹ thuật nó đang chỉ ra cái xu hướng phục hồi thì nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi cho đến sát thời điểm mùng 10 tháng 6. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm trong vòng 2 tuần tới là thị trường xu hướng chính sẽ là phục hồi, tăng giá và quá trình chúng ta sẽ là canh điều chỉnh để mua. Vấn đề là điều chỉnh tại điểm nào và mua tại điểm nào, giá nào với cổ phiếu nào thì nó lại là vấn đề. <coughs> tuần qua nhé. Về tin tức thì chúng ta biết rồi, Dow Jones thì tăng rất là mạnh. Đấy, tăng hơn 2.000 điểm, chấm dứt chuỗi là 8 tuần liên tiếp giảm giá Tuy nhiên có một điểm chúng ta lưu ý thế này Mỗi khi mà thị trường uh, phục hồi mà tăng giá rất mạnh thì thường đó đơn giản chỉ là sóng hồi thôi Chứ nó lại không phải sóng tăng Đây chúng ta có thể nhìn chỉ số Dow Jones Trước đó mỗi khi thị trường tăng này thường bước vào những nhịp tăng nó rất là chậm rãi Đó còn mỗi khi thị trường hồi nhá thì thường bước vào những nhịp hồi rất là mạnh nhưng sau đó lại xuống sâu hơn Đây chúng ta nhìn thấy này Đợt tháng 1 ờ, cuối tháng 1 đầu tháng 2 chúng ta cũng có một nhịp hồi rất là mạnh Dow Jones hồi từ 33.000 lên 30 6 ngàn nhưng sau đó lại lao dốc rất là mạnh đợt tháng 3 à, Dow Jones có một đợt phục hồi rất là mạnh từ 32.600 phục hồi lên 35.400 à, nhưng sau đó lại rơi rất là mạnh bây giờ đang bước một đợt phục hồi rất là mạnh từ 30.700 hiện nay đang phục hồi lên 33.200 rồi mỗi đợt phục hồi mạnh thường nó cho chúng ta cảm giác tăng giá rất là mạnh và rất là phê nhưng mà ngược lại thì nó báo hiệu cho chúng ta phía trước sẽ rông bão còn mỗi đợt mà thị trường phục hồi từ tốn đi đâu xây nền đến đấy vững chắc thì nó mới cho chúng ta cái à, độ tin tưởng là thị trường đang tăng giá bền vững do vậy đây đơn thuần là một sóng hồi các bạn nhé mà khi chúng ta nhìn trên ờ, đồ thị kỹ thuật thì chúng ta thấy thấy thể hiện rất rõ là Dow Jones đang đi trong cái kênh giá giảm giá với đáy sau thấp dần và đỉnh sau thấp dần do vậy đợt phục hồi này của chứng khoán Mỹ nhiều khả năng cũng đi đúng quy luật đó Dow Jones hiện nay đang ở mức 33.000 212 nhiều khả năng Dow Jones sẽ thật sự gặp thử thách ở mức 34 ngàn và xa hơn là MA200 hiện nay MA200 thì đang nằm ở 34.700 nhưng mà trong những phiên tới thì khả năng nó sẽ được kéo về 34.500 như vậy khu vực 34.000 34.500 dự kiến sẽ là đỉnh sóng hồi của Dow Jones và Dow Jones sau khi tạo đỉnh sóng hồi thì sẽ tiếp tục lao dốc trong tháng 6 Với chỉ số S&P 500 thì cũng không khác gì chỉ số Dow Jones cả. Với chỉ số S&P 500 thì cũng không khác gì chỉ số Dow Jones các bạn nhé. Hiện nay thì chỉ số S&P 500 của chúng ta cũng đang trong cái kênh giảm giá. Đấy, đáy thấp nhất của chỉ số S&P 500 hôm trước đã rơi xuống đến 38 ờ, ngàn sát 38 ngàn rồi. Hiện nay đang phục hồi lên 4.158. Cá nhân tôi đánh giá S&P 500 sẽ tiếp tục phục hồi nó sẽ hướng đến cái khu vực là 4.300 xa hơn là 4.400 có lẽ 4.400 quanh 4.400 sẽ là đỉnh sóng hồi của SP500 như vậy chỉ số SP500 hoàn toàn có thể phục hồi được tầm 5-6% nữa sẽ chạm đỉnh sóng hồi và sau đó sẽ bước vào chu kỳ tiếp tục giảm giá Chỉ số Nasdaq thì cũng tương tự hai chỉ số chính của Mỹ Trước đó chỉ số Nasdaq đang phục hồi được thấp hơn. Chỉ số Nasdaq từng xuống thấp nhất là 11.600, hiện nay đang đứng ở 12.600. Tuần tới thì Nasdaq sẽ thử thách cái ngưỡng kháng cự là 13.500. Trường hợp cao nhất có thể thì Nasdaq có thể phục hồi trở lên vùng giá 14.000. Nhưng mà cá nhân tôi đánh giá không cao, nhiều khả năng mùng giá 13.500 à, đến lớp cái gap 13.800 sẽ là đỉnh sóng hồi của Nasdaq thôi. Tự chung lại thì các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đang là đao chen chung và dài hạn. giao cắt vàng đã xuất hiện, do vậy mọi sóng phục hồi nó chỉ là cơ hội để thoát hàng cũng như là cơ hội để quý vị mua hàng chết đinh lướt sóng T cộng, T3, T5, T10 tùy theo sóng chứ nó không phải là cái quá trình đầu tư uh, holder dài hạn được. <clears throat> Đó là về thị trường chứng khoán thế giới mà lớn nhất là thị trường chứng khoán Mỹ. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn Bên cạnh đó thì chúng ta biết là một thị trường ảnh hưởng rất lớn đến thị trường Việt Nam đó chính là thị trường chứng khoán Trung Quốc. <coughs> Vì chúng ta thì gắn bó rất thiết thực với Trung Quốc. Đây, thì chúng ta biết là chỉ số chứng khoán Trung Quốc cũng không ngoài cái ờ, dự đoán của chúng ta trước đó thôi. Sau khi thị trường chứng khoán Trung Quốc tạo đáy thì đang bước vào cái sóng phục hồi. Đó, tôi tôi vẫn dự kiến là thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ phục hồi trở lại đỉnh quanh 3.300 Hiện nay thì thị trường chứng khoán Trung Quốc đang ở 3.130 Phục hồi cũng khá là nhiều 10% so với mức đáy là 2.865 Thị trường chứng khoán Trung Quốc thì đang phục hồi răng cưa Cá nhân tôi thì dự đoán thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi Đó, nó cũng rất là phục hồi Tức là thị trường chứng khoán Việt Nam không phải phục hồi một cách đơn lẻ Mà tất cả thị trường chứng khoán phục hồi chung trong cái nhịp sóng này Đó, phục hồi chung lên vùng 3.300 Tất cả là trùng nhau và nhiều khả năng sau khi tạo được đỉnh sóng hồi B này thì tất cả sẽ lại cùng lao dốc trong tháng 6 và tháng 7 thôi. Do vậy chúng ta hết sức lưu ý. Ngoài <coughs> ngoài chỉ số Hang Seng thì chỉ số ờ, Shanghai, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc cũng tuần qua cũng phục hồi rất là mạnh. Uhm, chỉ số này thì phục hồi hơi yếu các bạn nhé. Điều này cho thấy là cái chỉ số này đang đang gặp khó khăn CSI 300 từ cái đỉnh 5.900 xuống đến 3.700 ờ, mà hiện nay chỉ 4.000 thôi nếu đúng thì chỉ số này có thể phục hồi trở lại mức 4.600 cơ Tuy nhiên hiện nay đang ở 4.000 cách rất xa nhiều khả năng điều này cho thấy là cái dòng tiền lớn đang đứng ngoài xuống là bán là chính nên nó không phục hồi được điều này cũng rất đáng lưu tâm nhé. vì chỉ số CSI 300 này đặc biệt là chỉ số sang 250 này nó cũng tương tự như chỉ số um, <coughs> vân y 30 của chúng ta thôi đấy cũng phục hồi rất là thấp tức là chứng khoán Trung Quốc thì lại khá là xấu xấu hơn chứng khoán Việt Nam và thế giới khá là nhiều xuống thì xuống nhiều nhưng phục hồi rất là thấp từ mức 4.001 này giảm xuống đến 2.660 uh, hiện nay vẫn đang là 2.760 rất là thấp chỉ số chứng khoán Trung Quốc thì nó lại khá tương đồng với các công ty chứng khoán Việt Nam. Tôi thấy mức phục hồi rất là thấp so với thị trường. VN-Index của chúng ta hiện nay có thể nói đã cách cái đáy 130 điểm tương ứng với lại mức phục hồi là 30% số điểm đã giảm. Tuy nhiên các công ty chứng khoán chúng ta thì dường như mới phục hồi được tầm 10 ờ, đến 15% số điểm đã giảm thôi, rất là thấp so với thị trường chung. Đó là về thông tin về thị trường chứng khoán thế giới và tin tức tuần tới thì chúng ta không có nhiều thông tin quan trọng, do vậy thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật thôi. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì tuần qua chúng ta cũng có một vài thông tin đáng chú ý. Thứ nhất là cái khối tự doanh. Tuần qua thì chúng ta biết là cái mua bán khối tự doanh đã bắt đầu được công bố trở lại và tuần qua khối tự doanh cũng bắt đầu là giải ngân giải ngân à, khá là mạnh trở lại tuy nhiên có một điểm chúng ta hết sức lưu ý về xu hướng chung và dài hạn của chúng ta nhé xuống ngắn hạn thì chúng ta biết là chúng ta bước vào nhịp phục hồi đúng không ạ nhưng mà xu hướng chung và dài hạn thì chúng ta cần lưu ý một chút. Vì tôi nhớ là quý DC hiện nay quý ờ, đầu tư chứng khoán lớn nhất Việt Nam thì lại đang ở trạng thái là có mức tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay 4.200 tỷ đâu nhỉ? một thông tin về quỹ DC Nói chung là cái quỹ đầu tư chứng khoán DC thì chúng ta hiểu là uh, hiện nay thì đang có mức uh, tiền mặt lớn nhất là 4.200 tỷ. Từ trước đến nay điều này nó đồng nghĩa với việc là quỹ này là đang tận dụng nhịp phục hồi để thoát bớt hàng cơ cấu danh mục tăng tiền mặt. Điều này đồng nghĩa với việc là gần như cái xu hướng ờ, xuống chung và dài hạn vẫn tiếp tục được xác nhận và những con sóng phục hồi này nó đơn thuần là những con sóng phục hồi kỹ thuật thôi. <clears throat> Về tin tức của Việt Nam thì ờ, chúng ta cũng sẽ không có thông tin nào công bố quan trọng mới được công bố cả. Có lẽ là thông tin ờ, chúng ta chờ đợi sẽ thông tin lạm phát tháng 6 này, tháng 5 được công bố vào tuần sau thôi còn lại thì các thông tin về tín dụng hay là nới tín dụng tôi nghĩ là cái thông tin nới tín dụng nó cũng chưa hẳn là cái vấn đề tốt ngắn hạn thì chúng ta thấy là tăng cung tiền nhưng ngược lại khi mà thị trường không biết uh, cái nhu cầu vốn vay mà nó không mạnh thì việc chúng ta tăng cung tiền chủ yếu nó sẽ phục phục vụ quá trình đảo nợ thì nó cũng sẽ không tốt về dài hạn tuần qua có một điểm nữa là chúng ta biết là đại hội cổ đông của Hòa Phát á, thì Chủ tịch Hòa Phát, ông Trần Đình Long cũng nhận định là cái thị trường các công ty thép sẽ gặp rất là khó khăn trong những tháng quý còn lại của năm. Và đó là một lý do làm cổ phiếu Hòa Phát giảm rất là mạnh. Thì chúng ta có cái bức nhìn, nhìn chung là khi mà thép xây dựng à, gặp khó khăn về tiêu thụ thì điều này đồng nghĩa việc là quá trình xây dựng của chúng ta đang chứng lại và có dấu hiệu đi xuống thì nhiều điều này đồng nghĩa việc là các ngành xây dựng và bất động sản sẽ gặp khó khăn nên chúng ta hết sức lưu ý khi cân nhắc đầu tư vào nhóm ngành cổ phiếu là bất động sản và xây dựng trong thời gian tới. Xét về yếu tố thông tin thì tôi không nhìn thấy có thông tin nào bẻ gãy quan trọng ảnh hưởng lớn đến thị trường, kể cả Việt Nam lẫn thế giới từ nay cho đến mùng 10 tháng 6. Như vậy cá nhân tôi đánh giá cao thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật. Và bây giờ chúng ta sẽ xét chung kỹ thuật của VN-Index của chúng ta cũng như VN30 cũng như xét đến những nhóm ngành cổ phiếu vì khi chúng ta xác nhận là thị trường chúng ta đang trong sóng tăng giá và sóng tăng giá sẽ kéo dài từ nay đến mùng 10 tháng 6 đến thời điểm đó thì mới bắt đầu có thể gặp biến động như vậy chúng ta còn hai tuần tăng giá nữa như vậy thì chúng ta sẽ mua cái gì và mua tại điểm nào đó sẽ là điểm rất là đáng quan tâm của giới đầu tư xét theo kỹ thuật nhé thì viên đất của chúng ta từ cái đỉnh sóng A 1530 chúng ta xuống thấp nhất ở vùng 1157 đây là đáy sóng A đã được xác nhận Tuần trước thì tôi kỳ vọng thị trường sẽ điều chỉnh xuống dưới 1200 đâu đó khoảng 118x nhưng thực ra thị trường lại điều chỉnh hơi nông. Thị trường chỉ về đến vùng 1204 sau đó tăng giá. Điều này cho thấy là cái dòng tiền thì, ờ, uh, hiện nay đang mất kiên nhẫn và bắt đầu gia tăng nhập cuộc. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ điều này tại những phiên tăng giá. Hai phiên tăng giá gần đây vào phiên ngày à, vào phiên ngày đời vào phiên ngày thứ năm à thứ tư và thứ sáu hai phiên tăng giá khối lượng bắt đầu được đẩy mạnh ba phiên thị trường trùng hơn là phiên ngày thứ sáu phiên ngày thứ sáu tuần trước thứ hai tuần này và phiên ngày thứ năm đấy là tại những phiên thị trường điều chỉnh điều này cho thấy là thị trường uh, giao dịch ít tại những phiên thị trường điều chỉnh và Giao dịch mạnh hơn tại những phiên thị trường tăng giá nó cho thấy dòng tiền à, tham lam đã bắt đầu được cuốn vào thị trường và nhiều khả năng dòng tiền này sẽ tiếp nối trong những phiên tới. Thị trường của chúng ta cũng đã có những phiên giao dịch trở lại ở mốc 15-16 ngàn tỷ, cao hơn rất nhiều mức 12, 11, 12 ngàn tỷ trước đó. Điều này cho thấy là dòng tiền tham lam cũng bắt đầu quay trở lại và chúng ta cũng nên quay trở lại thị trường Tuy nhiên, việc quay trở lại tại những phiên nào và tại nền giá nào thì chúng ta cần phải lưu ý. Xét về các chỉ số kỹ thuật nhé. Thì hiện nay các chỉ báo kỹ thuật đang cho xu hướng tăng tốt. Chỉ MACD đã cho dấu hiệu cắt lên với một góc cắt khá là dốc. Điều này cho thấy là cái xu hướng tăng giá mạnh và nó sẽ tiếp tục được củng cố trong những phiên tới. Chỉ RSI cũng đang tiến đến vùng giá 50, một vùng giá cân bằng hiện nay đang đứng ở vùng giá 4 bẹ rồi sát vùng giá cân bằng 50 điều này cho thấy là khi chỉ số này tiến lên quanh 50 nó sẽ bắt đầu suy nghĩ hướng đi và thị trường sẽ gặp những phiên uh, điều chỉnh rung lắc để quyết định xu hướng sau khi thoát khỏi vùng giá quá bán cá nhân tôi đánh giá thì viên index của chúng ta đang trong sóng phục hồi B à, tuần tới thị trường sẽ gặp à, một cái kháng cự khá là mạnh quanh vùng trên 1300 bởi vì chúng ta biết là đợt bán tháo cuối cùng của thị trường chính là đợt lúc xuất phát từ vùng 130X. Như vậy khi thị trường test trở lại khu vực này chắc chắn sẽ gặp nguồn cung khá là mạnh và có thể thị trường thoái lui. Và việc của chúng ta chính là canh cái nhịp thoái lui này để mua vào. Đấy. Còn việc thị trường thoái lui có dự kiến được như chúng ta hay không thì chúng ta phải chờ đợi. Nhưng cá nhân tôi đánh giá là thị trường nếu theo kỹ thuật thì thị trường sẽ tiếp tục tiến đến đỉnh sóng B trong vòng 2 tuần tới với vùng giá mục tiêu là 1345 cộng trừ 5 Đấy tức vào khoảng 134x Như vậy nếu các bạn còn hàng Thì chúng ta có thể canh bán Nếu chết đinh tại vùng giá 1500 1300 này thì dưới 1300 à, Cá nhân tôi dự kiến thị trường sẽ điều chỉnh Đâu đó về vùng giá 1245, 1250 Đây sẽ khu vực mua hàng thì chúng ta phải mua lại Nếu không thì quý vị có thể ngồi luôn lên trong vòng 2 tuần tới khi nào thị trường tiến gần đến vùng giá 1345 cộng trừ 5 giá thì chúng ta có thể bán thoát hàng và chúng ta chờ đợi cơ hội giải ngân à, trong tháng 7 ở vùng giá thấp hơn chắc chắn là đáy sóng C sẽ thấp hơn đáy sóng A rồi đấy như trước đó tôi cũng có phân tích quý vị ạ cái khu vực 136x là đỉnh thoát hàng lần thứ hai sau khi quý vị đã chậm chân không thoát trên 1500 à, ờ, khi thị trường ở vùng giá 1 Ừ, quanh ngàn hai tôi vẫn nói với quý vị đây không phải thời điểm bán hàng quý vị chỉ có canh mua thì mua thôi và thời điểm này cũng thế cá nhân tôi không đánh giá cao ở việc bán hàng mà có lẽ quý vị nên canh thị trường điều chỉnh để mua và chúng ta sẽ thật sự chỉ bán hàng thoát hàng khi thị trường tiến đến vùng giá 134x thôi đó là về VN Index còn đối với chỉ số vN 30 của chúng ta thì sao Vân y của chúng ta 30 của chúng ta nhé Sẽ phục hồi trở lại vùng giá 135X Chính là trước đợt đạp cuối cùng Đó, dạ, Tại đây chắc chắn sẽ gặp cung rồi Đấy 135X Hiện nay đang ở 1335 Nhiều khả năng sẽ tăng giá khoảng 15-20 điểm nữa lên vùng 135X Sau đó sẽ điều chỉnh Cá nhân tôi dự kiến vần đi 30 sẽ điều chỉnh về trên dưới 1300 Rồi vần đi 30 sẽ tiếp tục phục hồi trở lại khu vực 138X đây khả năng sẽ là đỉnh sóng hồi của vấn y 30 đó như vậy nếu chúng ta cầm hàng chúng ta cũng tương tự vần index thôi vần y 30 sẽ không khác gì vần index là mấy đấy vùng giá 1350 này sau đó sẽ điều chỉnh về vùng giá quanh ngàn ba rồi tiến lên trở lại vùng giá 138x đây sẽ là đỉnh sóng hồi kết thúc sóng hồi đỉnh sóng B thôi sẽ không có gì bất ngờ cả như vậy tự chung lại tuần tới Chiến lược chúng ta là canh mua nhá. Chúng ta sẽ canh mua khi vần y 30 điều chỉnh về dưới 1300, vần index điều chỉnh về vùng 1250 cộng trừ. Đó sẽ vùng chúng ta canh mua. Như vậy khi chúng ta xác định được canh mua rồi thì vấn đề chúng ta sẽ mua mua cổ phiếu nào và mua nhóm ngành nào. Cá nhân tôi thì vẫn đánh giá là thị trường của chúng ta phục hồi thì nó vẫn cần những nhóm ngành dẫn dắt đó là nhóm ngành chứng khoán, một số cổ phiếu blue chip và nhóm ngành ngân hàng. À, hiện nay thì tôi thấy trong nhóm ngành uh, nhóm VN30 e nhá, nó có những cổ phiếu trụ mà đang định giá rất là cao mà nhưng chính những cổ phiếu trụ đó thì lại là những cổ phiếu tăng tốt và góp phần nâng đỡ index trong thời điểm index yếu thì tôi nghĩ những cổ phiếu trụ này hiện nay coi như đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình và trong hai tuần tới những cổ phiếu trụ này nhiều khả năng không có khả năng phục hồi nhiều. Do vậy chúng ta nên tránh những cổ phiếu trụ này ra. Điển hình những cổ phiếu trụ này, ví dụ như FPT này, GAT này, Mansan này, uh, Thế giới di động MWG này, PNG này. Đó, theo tôi đây là những cổ phiếu trụ mà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Do vậy chúng ta nên tránh những cổ phiếu trụ này ra. Tôi không nói là cổ phiếu trụ này tăng hay giảm nhé Nhưng cá nhân tôi đánh giá Thứ nhất những cổ phiếu trụ này hiện nay đang được định giá khá là cao so với mặt bằng chung Đấy. Đành rằng đây là những cổ phiếu đầu ngành Có kết quả làm ăn tốt, tăng trưởng Nhưng ngược lại tốt nhưng tốt ở giá nào Thì cá nhân tôi không đánh giá cao những cổ phiếu trụ ở thời điểm hiện tại Ở mức giá hiện tại Chính xác là như vậy Cá nhân tôi thì ờ, nếu tuần tới thì tôi sẽ canh nhóm ngân hàng chứng khoán sẽ là hai nhóm chủ lực bên cạnh đó thì một số cổ phiếu nhóm ngành dầu khí cũng như nhóm ngành bất động sản cũng sẽ là một ờ, trong những nhóm ngành mà tôi sẽ quan tâm. Ngoài ra một số cổ phiếu ờ, mà thu hút dòng tiền bởi vì chúng ta đơn thuần là đánh xong hồi thôi. Đánh xong hồi thì hoàn toàn những cổ phiếu thu hút dòng tiền cũng sẽ là những cổ phiếu mà chúng ta cần phải lưu tâm. Đó là những nhóm ngành mà tôi quan tâm tuần tới. Đây là quan điểm cá nhân tôi nhé. Tôi nhắc lại, đây là tôi nêu quan điểm cá nhân tôi và tôi chia sẻ quan điểm cá nhân tôi để các bạn theo dõi kênh của tôi các bạn có thể tham khảo từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt hơn tôi không có trách nhiệm à, là à, những cái phân tích của tôi không phải là khuyến nghị mua bán để quý vị bắt buộc phải làm theo nhé nó là cái ờ, thông tin để quý vị tham khảo có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn tôi nghĩ là những cái thông tin tôi cung cấp cho quý vị thì nó sẽ rất là hữu ích và những cái phân tích của tôi nó cũng khá là sát thị trường nếu quý vị có thể tham khảo và uh, xử lý tốt thì rõ ràng nó sẽ rất là tốt cho cái tài khoản đầu tư của quý vị. Đối với nhóm ngành ờ, ngân hàng nhé, thì tôi vẫn ưu tiên hai cổ phiếu ngân hàng nhà nước uh, sở hữu chính đó là BIDV và CTG. Còn Vietcombank thì cá nhân tôi đánh giá nó đang định giá ở mức mặt bằng rất là cao và nó không còn tiềm năng tăng trưởng. Do vậy, riêng Vietcombank thì tôi nghĩ là sẽ không giao dịch đây chúng ta nhìn thấy Vietcombank cũng đang ở cái mức 7x và nhiều khả năng Vietcombank cũng chỉ phục hồi trở lại vùng là 80 82 hiện nay đang 77 gần như là nó không có khả năng tăng tăng chỉ 5 6% rất là thấp cá nhân tôi thì đánh giá cổ phiếu CTG cũng sẽ là một trong những nhóm ngành mà sẽ được các tổ chức lớn mua vào khi thị trường phục hồi hiện nay CTG đang đứng ở 27 tôi kỳ vọng CTG về đâu đó quanh 25 năm tức là điều chỉnh đâu đó tầm 5% thì chúng ta sẽ mua vào với mức kỳ vọng CTG sẽ phục hồi trở lại mức 30 Đấy, nếu 25 5 đến 30 chúng ta hoàn toàn có thể tăng được tầm gần 20% đây cũng là một mức khá đà đáng đầu tư trong vòng 2 tuần tiếp theo cổ phiếu BIDV à, tôi đánh giá cao cổ phiếu BIDV tôi kỳ vọng BIDV có thể về được tầm 31 thực tế BIDV về được đến 318 à, quay đầu hiện nay giá BIDV đang 353 Tôi kỳ vọng BIDV sẽ về đâu đó tầm 335, 34. Đấy, có thể mua vào. Đấy, với mức BIDV tôi kỳ vọng BIDV sẽ phục hồi trở lại 38, 39. Tức là đâu đó phục hồi tầm 17 đến 20%. Một cổ phiếu ngân hàng rất là tốt nữa đó cổ phiếu MBB. Cá nhân tôi đánh giá cao MBB nhưng mà cái giá hiện tại MBB thì theo tôi nó lại không hấp dẫn. Bởi vì trước đó thì tôi phân tích là MBB vùng giá 22 24 rất là tốt, thực tế MBB có xuống đến 24. 241 sau đó quay đầu. Nhưng hiện nay MBB đang phục hồi khá nhanh, đã lên trở lại 28. m target của MBB thì tôi nghĩ nó sẽ về quanh 30 thôi. 30 30 năm thôi. Do vậy mức 28 thì nó không phải là mức hấp dẫn. Nhưng ngược lại nếu thị trường điều chỉnh mà MBB điều chỉnh xuống quanh 26 thì tôi nghĩ đây là một mức mua tốt. Mức 26 trở tăng trở lại 30 31 thì cũng tầm 15%. Đây là mức mức tốt Nếu mà BB phục hồi trở lại quanh 26 Điều chỉnh trở lại Đối với cổ phiếu Techcombank Tôi tôi đánh giá Techcombank sẽ là một trong những cổ phiếu có động lực tăng mạnh do cổ phiếu Techcombank là một trong những cổ phiếu giảm giá rất mạnh trong cái đợt điều chỉnh vừa qua. Đó, có nhiều yếu tố dẫn đến giảm giá cái này thì có lẽ ờ, chúng ta không cần phân tích chi tiết nữa bạn nào muốn chi tiết thì các bạn có thể vào tìm hiểu đọc báo cáo tài chính cũng như tìm hiểu những cái nguồn cho vay cơ cấu nợ à, cá nhân tôi thì ở đây tôi chỉ nói về vấn đề kỹ thuật thôi cá nhân tôi đánh giá Techcombank hiện nay đang ở vùng giá 374 ừ, vùng giá này thì không quá hấp dẫn nhưng nếu Techcombank điều chỉnh về đâu đó tầm 35 năm 36 thậm chí dưới 35 36 nói chung là 35 36 thì tôi nghĩ là một vùng giá cũng hấp dẫn bởi vì mức kỳ vọng chúng ta Techcombank sẽ tăng trở lại 41 và cao nhất là 44 tôi thì kỳ vọng nó sẽ tăng trở lại 43 như vậy mua quanh 35 36 mà tăng trở lại 43 thì cũng 20 phần trăm cũng là một mức đáng đầu tư trong vòng 2 tuần một cổ phiếu nữa mà hút dòng tiền cá nhân tôi thì không đánh giá cao về kết quả làm ăn của Sacombank Đấy, à, các chỉ số tài chính Sacombank cũng không phải thuộc nhóm các ngân hàng tốt. Nhưng ngược lại, về cái ờ, dòng tiền thì Sacombank lại luôn hút dòng tiền, đây là một cổ phiếu thị trường. Do vậy, trong nhóm ngân hàng thì tôi sẽ chọn một cổ phiếu thị trường thôi. Tôi nghĩ là cổ phiếu Sacombank là một cổ phiếu thị trường. Cổ phiếu Sacombank hiện nay Trước đó thì tôi kỳ vọng nó xuống là dưới 20, 18, 20 Thực tế nó xuống đến 18, 8 quay đầu Cũng đã lên đến 23 Được 2% so với đáy Hiện nay thì cổ phiếu Sacombank vẫn khá hút dòng tiền. Tôi kỳ vọng Sacombank sẽ về đâu đó vùng giá 20 năm. đây sẽ là một vùng giá giải ngân tốt. Và tôi vẫn kỳ vọng Sacombank sẽ tăng trở lại vùng giá 26 27. Như vậy nếu vừa 20 25 và 26 27 thì là tiểu sử là một cổ phiếu đầu cơ luôn biến động mạnh. Do vậy, khi tăng thì cũng có thể tăng mạnh hơn các cổ phiếu kia, hoàn toàn có thể tăng 25 30%. Nhưng ngược lại nếu mà rủi thì nó cũng có thể giảm cái xác suất rủi ro nó cao hơn. Vậy lưu ý là khi chúng ta giao dịch những cổ phiếu đầu cơ thị trường theo dòng tiền thì nó luôn có cái rủi ro là nếu thị trường xấu nó sẽ biến động mạnh hơn đấy có thể xuống sâu hơn ví dụ như thị trường điều chỉnh mà hơi xấu một chút nó hoàn toàn có thể test lại đáy cũ 19 là bình thường mặc dù chúng ta mua ở vùng giá 20 25 rất là tốt rồi đấy nhưng nếu tăng nó sẽ tăng mạnh hơn rất là nhiều đó là đặc điểm của những cổ phiếu hút đầu cơ dòng tiền cá nhân cổ phiếu ngân hàng thì tôi đánh giá là cổ phiếu ngân hàng sẽ không phải nhóm tăng giá tốt nhất trong hai tuần tới bởi vì sao đơn giản là cổ phiếu ngân hàng sẽ phải giữ nhịp cho thị trường thay mặt nhóm cổ phiếu trụ nhóm cổ phiếu trụ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì tuần tới sẽ chuyển giao lại hai tuần tới sẽ chuyển giao lại cho nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ giữ nhịp khi thị trường nào cần tăng và cần giảm và cá nhân tôi đánh giá là khi thị trường vừa tăng vững chắc vượt 1300 thì nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ là nhóm cổ phiếu được lợi lúc đó nhà đầu giới đầu tư bắt đầu tin tưởng vào cái xu hướng giảm giá ngắn hạn đã kết thúc và sẽ tự tin xuống tiền như vậy giá trị giao dịch của chúng ta hoàn toàn có thể tăng trở lại những mốc 18 20 ngàn cá nhân tôi đánh giá nhé những lúc thị trường tăng lên trên 20 000 lại không phải là lúc tốt cho thị trường đâu nhé. những lúc đó nhiều khả năng là cái giới đầu tư cái dòng tiền tham thì cuốn vào nhưng ngược lại các nhà đầu tư quý lớn và tổ chức sẽ bán hàng ra tranh thủ lúc có cầu bán khi có cầu do vậy nếu thị trường giao dịch liên tục 3 đến 4 phiên ở mức là trên 20 000 thì quý vị nên lưu ý đó có lẽ lại là lúc chúng ta nên xem xét rút khỏi thị trường đặc điểm sóng hồi là như vậy đặc điểm sóng tăng nhé thị trường càng tăng càng bùng nổ khối lượng thì càng tăng nhưng sóng hồi ngược lại nhé lúc nào thị trường bùng nổ khối lượng nhất đấy sẽ là lúc thị trường chuẩn bị đảo chiều đó. vậy lưu ý ờ, bởi vì bây giờ thị trường của chúng ta đã xác định là gì đao chen trung hạn rồi đấy giao cắt vàng chúng ta đã xuất hiện hết rồi do vậy không có lý do gì mà thị trường bùng nổ bùng nổ chính là lúc những nhà đầu tư cá nhân hoặc dòng tiền tham không kiềm chế được lòng tham phi vào thì đấy chính là những lúc các tổ chức lớn sẽ phải tranh thủ chốt lời những người đầu tư uh, thông minh đã bắt ở vùng đáy tranh thủ chốt lời ở giá tốt uh, <laughs> tôi thì khá ưu tiên nhóm chứng khoán trong sóng phục hồi tới do vậy quý vị lưu ý uh, à, chưa hết chúng ta xét cổ phiếu SI Chúng ta biết thị trường chúng ta phục hồi 1 phần 3 điểm rồi Nhưng ờ, cổ phiếu chứng khoán thì mới phục hồi tầm 15% Đấy, phục hồi mới bằng một nửa thị trường chung số điểm giảm thôi À, SI hiện nay đang đứng ở vùng giá 299. Tôi thì đánh giá là cổ phiếu SI này nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh test lại đáy khu vực đáy một lần nữa trước khi tăng lên. Tôi kỳ vọng SI sẽ điều chỉnh về vùng giá 27 28. Đây sẽ là khu vực mua. Và trong hai tuần tới thì tôi nghĩ sau khi điều chỉnh về vùng giá 27 28 SI sẽ tăng giá khá mạnh, sẽ hướng trở lại vùng giá 36 38. Xa hơn có thể vượt 40. Đấy một mức tăng giá rất là mạnh nếu so với các cổ phiếu ngân hàng. Tất nhiên là trước hết cần phải test đáy thành công đã. Cổ phiếu thứ hai trên ngành chứng khoán là HCM. Hiện nay HCM đang đứng ở 242. Tôi kỳ vọng HCM sẽ đợi về đâu đó quanh 22, 22 cộng trừ 0.5. À, nếu mà test đáy thành công ở vùng giá quanh 22 này, nhiều khả năng HCM sẽ hướng trở lại vùng giá là 28, xa hơn là 31. Đây cũng là một mức rất là đáng đầu tư. Cổ phiếu thứ ba ngành chứng khoán là cổ phiếu uh, chứng khoán bản Việt CP VCI. Hiện nay VCI đang đứng ở 395. Uh, VCI mỗi khi tăng thì tăng rất mạnh và giảm giảm rất là sâu. Tôi kỳ vọng VCI sẽ điều chỉnh về đâu đó quanh 35 cộng trừ 0.5. Khi VCI về test thành công ở vùng giá 35 thì tôi nghĩ sau đó sẽ tiến lên vùng giá 4x thôi. Đấy, 43 xa hơn thì tôi nghĩ sẽ tìm về vùng giá 50 lấp gap cổ phiếu tiếp theo ngành chứng khoán mà tôi quan tâm đến chia cổ phiếu FTS chứng khoán FPT FTS hiện nay đang đứng ở 37.95 Tôi kỳ vọng FTS sẽ về đâu đó cũng là quanh 34535. Đây sẽ là khu vực mua tốt. À, kỳ vọng nhịp tới thì FTS sẽ hướng về vùng giá là 44, xa hơn là 48. Có rất nhiều bạn hỏi tôi về cổ phiếu VND. Thật sự cá nhân tôi thì không khuyến nghị cổ phiếu VND. Đấy, nhưng các bạn hỏi nhiều thì tôi cũng sẽ phân tích luôn. Cá nhân tôi đánh giá thứ nhất là cái mức chiết khấu của VND so với mặt bằng chung thì chưa nhiều. Thứ hai là VNB có một lượng hàng rất là khủng Đấy, gần 800 triệu cổ phiếu sẽ về vào ngày 15 tháng 6. Tôi nghĩ là cái lượng cung này nó sẽ rất là lớn. Do vậy nếu VND điều chỉnh thì có thể điều chỉnh về quanh 23. Còn tăng thì sẽ hướng đến khu vực là 28, 29. Đấy. Do vậy so mức tăng của VND có thể, tất nhiên là mức tăng có thể các bạn nhé, đâu đó rơi ở khoảng 2% so với mức tăng 3-40% của công ty chứng khoán khác tôi kỳ vọng thì tôi không đánh giá cao VND ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo chúng ta có thể xem cổ phiếu CTS Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Tôi nghĩ là cá nhân tôi đánh giá cổ phiếu CTS này ờ, hiện nay đang ở vùng giá 22 Khi điều chỉnh về quanh 20 sẽ là một vùng mua tốt Vì CTS sẽ hướng đến vùng giá là 27 xa hơn là 30 Tất nhiên là chỉ cần 20 lên 27 thì cũng rất là nhiều rồi Vấn đề là nó có điều chỉnh về vùng giá đó cho chúng ta mua hay không thì chúng ta phải xem xét Ngoài ra thì chúng ta có thể xem xét một cổ phiếu trong nhóm top 6 nữa. Đó cổ phiếu MBS. MBS hiện nay đang 238. Cá nhân tôi đánh giá MBS dưới 22 sẽ là một vùng mua tốt. Hướng đến thì cũng sẽ hướng đến 30 thôi. Cổ phiếu SHS cũng sẽ là một cổ phiếu đáng chú ý. SHS đang dừng ở vùng giá 17,9 nếu SHS điều chỉnh về quanh 16, đây sẽ một khu vực mua tốt. Mà chúng ta SHS sẽ hướng đến vùng giá trở lại 21. Xa hơn sẽ là 24. Đó là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Tôi nghĩ là tôi đã giới thiệu quý vị 78 cổ phiếu chứng khoán. Nó cũng rất là tốt rồi. Và gần như đại diện cho những công ty chứng khoán ờ, lớn ở ờ, trên thị trường của chúng ta hiện nay. Còn tất nhiên còn rất nhiều công ty tốt nữa. Chứ tôi không nói là những công ty tôi giới thiệu những công ty tốt. Nhưng tôi nghĩ là... Um, Cá nhân tôi thì đánh giá cao những công ty nào mà thuộc ờ, vốn hóa top 5 top 7 trên thị trường. Còn tất nhiên những công ty ngoài top 5 top 7 vẫn có những công ty rất tốt các bạn nhé. Không ờ, đơn giản cứ phải là những công ty trong top mới không tốt đâu. Ví dụ như công ty chứng khoán dòng Việt này. Tôi nghĩ cũng khá là tốt trong mấy năm gần đây, mặc dù không thuộc top 10. Hiện nay chứng khoán dòng Việt đang ở vùng giá 2275. Tôi đánh giá cao nếu chứng khoán dòng Việt về quanh 21 quý vị có thể mua. Vì mục tiêu tiếp theo của dòng Việt sẽ là vùng giá 27 đến 29 hoặc là công ty ORS này chứng khoán Tiên Phong này sau khi đổi chủ thì cũng khá là tốt Đấy, hiện nay đang đứng ở 18.3 tôi đánh giá cao nếu nó về đâu đó quanh 16 16 năm quý vị có thể mua hướng đến vùng giá 22 Đấy, nói chung là rất nhiều nói thì rất nhiều công ty nào cũng tốt thôi ngành tốt chung thì cổ phiếu sẽ tốt thôi tôi nghĩ là nhóm ngành chứng khoán sẽ là nhóm ngành sẽ bứt phá trong hai tuần tới Do vậy chúng ta có thể hướng đến nhóm ngành chứng khoán, cổ phiếu chứng khoán. Ngoài ra thì đối với nhóm ngành ờ, dầu khí cũng là một nhóm ngành đáng chú ý. Trong nhóm ngành dầu khí thì tôi đánh giá khá cao BSR ở vùng giá nó cũng hợp lý. Tuy nhiên hiện tại với giá 24 thì tôi nghĩ nó hơi cao. Hơi cao so với kỳ vọng phục hồi. Do vậy tôi kỳ vọng nếu BSR về đâu đó quanh 20 21 thì mới là khu vực mua nhé. Đấy. Và phục hồi nó sẽ tiến đến trở lại vùng giá 25 27. Do vậy mua 20 21 sẽ là một vùng giá tốt, còn nếu nó không về thì sao? Nhiều bạn hỏi tôi câu đó, không về thôi chúng ta mua cổ phiếu khác. Có thế thôi. Vì chúng ta phân tích đến mấy chục cổ phiếu cơ mà, đâu phải chúng ta có tiền mua hết đâu. Thông thường ví dụ như tôi tôi chỉ dành ngân 2 3 cổ phiếu thôi. Với quy mô đầu tư vốn à, thường thì cá nhân tôi đánh giá là với những quy mô đầu tư vốn mà dưới 50 tỷ chúng ta chỉ nên đầu tư tối 3 3 mã cổ phiếu. Trên 100 tỷ thì mới đầu tư 5 cổ phiếu còn 3 đến 5 50 100 tỷ thông thường như tôi mà giải ngân thì tôi thường giải ngân tầm 3 4 cổ phiếu thôi không giải ngân quá nhiều xem danh mục nó hoa hết cả mắt mà cũng thường chỉ chọn khoảng tối đa hai ngành thôi mỗi ngành chỉ tối đa hai cổ phiếu thôi không bao giờ giải ngân quá nhiều à, ngoài ra BSR thì trong giờ nhóm khí chúng ta còn có cổ phiếu CNG đây cũng là một cổ phiếu kết quả kinh doanh rất là tốt làm ăn tốt nền giá tốt Trước đó thì tôi kỳ vọng cổ phiếu này về vùng 30 31 chúng ta mua ấy, thì nó cũng về 30. Sau đó tăng rất mạnh trở lại 36. Hiện nay tôi nghĩ cổ phiếu này điều chỉnh về đâu đó 33 34 sẽ là một vùng rất tốt để mua. Chúng ta kỳ vọng sẽ tăng trở lại 40. Nhóm ngành phân bón thì đạm phú Mỹ cũng là một cổ phiếu bứt phá rất mạnh. Trước đó chúng ta kỳ vọng đạm phú Vi về quanh 40. Thực tế nó xuống đến 43 thôi. Nhưng tăng rất mạnh trở lại 60. Hiện nay với giá 56.8 thì tôi đánh giá nó hơi cao cao so với kỳ vọng tăng giá. Do vậy nếu mà cổ phiếu đạm Phú Mỹ về dưới 50, thậm chí là 48, 49 thì rất tốt, chúng ta có thể giải ngân. Hướng trở lại vùng giá 61, 62 này. Xa hơn nó có thể tiến đến vùng giá 65, nhưng tôi kỳ vọng chỉ cần 61 thôi. Đấy cũng là một vùng giá tốt rồi khi chúng ta mua dưới 50. Đúng cổ phiếu đạm Cà Mau cũng tương tự đạm Phú Mỹ thôi. Đã về được vùng giá chúng ta dự kiến 25. Đấy, tăng ngược trở lên rất là mạnh 36 40% rất là mạnh. Hiện nay thì giá đang 353. Tôi kỳ vọng đạm Cà Mau nếu điều chỉnh về quanh 30 đây sẽ khu vực mua tốt vì đạm Cà Mau sẽ hướng trở lại vùng giá 36 và cao hơn là 40. Đó nhóm cổ phiếu dầu khí. Thì còn đối nhóm cổ phiếu bất động sản. Bất động sản thì tôi vẫn đánh giá cao hai cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp là KBC và cổ phiếu ờ, hạ tầng EGC Cổ phiếu KBC thì cũng phục hồi rất là tốt sau khi chạm vùng giá 35, phục hồi trở lại 44 rất là nhanh. Tôi kỳ vọng KBC sẽ điều chỉnh trở lại đâu đó quanh nói chung là dưới 40 phải quanh 39 nhá. Thì chúng ta mua vì KBC sẽ kỳ vọng tăng trở lại vùng giá 48 50. Chứ còn nếu ở vùng giá 44 này thì gần hết target rồi, chúng ta không nên giao dịch. Đúng cổ phiếu xây ờ, lắp hạ tầng EGC đối với cổ phiếu EGC nhé thì à, tôi kỳ vọng cổ phiếu này hiện nay đang 188 đang phục hồi ít tôi kỳ vọng cổ phiếu này sẽ về đâu đó quanh 17 17 17 năm là cơ hội để quý vị mua với mức phục hồi kỳ vọng nó sẽ tăng trở lại ít nhất là test MA 50 ở vùng giá 23 còn sai có thể tiến đến 26 tôi nghĩ là vùng 23 24 là một vùng giá tốt rồi nếu chúng ta mua được quanh 17 17 năm Cổ phiếu đất xanh cũng là một trong những cổ phiếu hút dòng tiền. À, kết quả làm ăn thì tôi đánh giá nó cũng cũng bình thường thôi, không quá tốt. Nhưng ngược lại nó khá là hút dòng tiền. Do vậy, à, đất xanh cũng về vùng kỳ vọng của chúng ta 23 24 cũng đã tăng trở lại vùng giá 27 28. Tôi kỳ vọng đất xanh nếu test trở lại quanh 25 thì đây sẽ khu vực mua tốt. Vì tôi kỳ vọng đất xanh ít nhất sẽ quay trở lại 32, xa thì quay trở lại 35. Do vậy vùng giá quanh 25 sẽ là vùng giá mua tốt. Ngoài ra một số cổ phiếu đầu cơ hút tiền của chúng ta Ví dụ như cổ phiếu ờ, C hạ tầng, kỹ thuật hạ tầng CII này cũng là một cổ phiếu đáng chú ý. Hiện nay đang đứng ở vùng đáy khá là an toàn. 219, tôi kỳ vọng CII quanh 20 giờ điểm mua tốt với mức kỳ vọng trở lại 2730. Bên cạnh đó thì cổ phiếu ờ, tổng công ty xây lắp điện GX này cũng là một trong những cổ phiếu hút dòng tiền. Hiện nay giá đang 235 Vùng giá quanh 21 sẽ là vùng giá mua tốt 21 215. Với mức kỳ vọng trở lại vùng giá 28 31. Chúng ta không thể nhắc đến bộ đôi cổ phiếu đã làm mưa làm gió thị trường thời gian tới DIG và CEO. Tôi đánh giá DIG vẫn đang đau chen. Tuy nhiên nếu DIG à, điều chỉnh về quanh 50 52 thì cũng là vùng mua tốt vì DIG có thể tiến lên vùng giá 65 70. Còn ngược lại ở mức giá 60 thì không tốt Đối với cổ phiếu CEO cũng vậy, một cổ phiếu làm mưa làm gió trong nhóm bất động sản. Đấy. CEO tôi kỳ vọng sẽ về đâu đó quanh 35, hiện nay đang 44 cá khá là cao, không tốt. Nhưng nếu về quanh 35 thì có thể mua tốt vì chúng ta kỳ vọng nó có thể trở về vùng giá 45 50. Đó là toàn bộ phân cái phân tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm à, tuần từ ngày 30 30 cho đến ngày mùng 3 tháng 6 năm 2022 thì chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công à, cơ hội mua ở đấy thì chúng ta qua rồi nhưng hiện nay chúng ta đang trong sóng phục hồi B chúng ta có hai tuần tăng giá phía trước và chúng ta hoàn toàn có thể thu lợi nhuận 15-20% trong hai tuần này nếu chúng ta chọn điểm mua khéo chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công